Ok, xin chào bạn đã channel mình nha Để tập với 4 tìm game mà nó trên Mirror Island nha Kiểu như hôm nay để mình có tìm uh, à, với trạc phụ, tìm game trạc phụ ấy Nên, Thì giờ quay video luôn Ok, thì giờ lúc nãy mình mới tìm thấy đảo luôn Tìm Mirror nè Ờ Gì nó hot rồi Đang hot rồi Yeah, mình vỡ gương rồi ok giờ mình xuống tìm nhìn cái bạn nhìn lại xem vào ngày nó đẹp ok để nó để nó khép đi ờ, để nó khép mặt cái một để mình khép quay video được không sao hôm nay ông ngồi đâu chửi mà ông ngồi ông ngồi chửi hoài biết đâu giờ tôi nói chuyện ba có chửi đâu ông ấy thể edit mà xóa cái cảnh mà tôi nói chuyện đâu thế tắt mic thế ông tắt mic đi gì không ít thì không á ít đi thì không được à má đang đi gặp quận gặp né hoặc hồn ui giờ tìm nó hơi khó anh ơi quay video về phần uh, của ủa ủa mình mới thấy gì xanh xanh đấy mình mới thấy gì đó xanh xanh đấy ủa đâu rồi mới thấy gì mới thấy gì đó xanh xanh đấy rồi giờ không thấy rồi mới thấy gì đó xanh xanh đấy rồi giờ nó biến mất luôn rồi ảo thật đấy mấy bạn cũng chắc mấy bạn cũng có thể thấy mà mình lúc nãy mình bị mù màu hay sao ta nó phải cái rương đâu tôi thấy nó tròn luôn nè nó đó phải cái rương đâu nó là ông ờ, tại kiểu như là ông ờ, ông kiểu ông ờ, là ông muốn quá ông nhìn nhầm đó luôn á Ông tìm ông qua, chỗ đó được ông tìm thì có không có không nè tôi đang tìm khắp đảo luôn nè tối um luôn Ủa, lạ mà bật cái pilot lên nó vậy cái pilot lên vậy ừ. thật ra đây thật ra mình đã có ghi tập với bốn rồi và mà cái này mình kìm cho phụ á ghê nó sẽ, sẽ spawn dưới cây hoặc ở trong góc thì bật cái kia lên mà làm cho nó không có sáng gây gây quá gì cha nó sáng mà không có rồi mà tàn tìm tàn lượm thấy rương mà trời ơi tàn rương không không thấy ghê mà thấy rương không á

ừ mà tin nó luôn rồi cái đời ờ, nhị mốt bên trường cái nó lại hỏi sao không giúp đó rồi thấy cái là chuẩn bị đấm nó liền ừ chút nữa tôi lên trường tôi đấm đó là tôi không được ghê tôi lên trường tôi đấm nè tối um luôn sao lần này uh, Mines spawn khó rồi trời sao ai lộn sao lần này uh, gear nó khó rồi lần trước bạn mình tìm thấy gear chỉ cần chỉ là bài tập thôi chỉ cần chạy xuống thôi thấy rồi đó còn giờ nó khó ra luôn ông trời cho thấy ghê đi mà đi toàn thấy rương chứ không thấy gì luôn á ui trời ơi nó có một hố nước nè ban đầu mình đứng đây nè nó mình chạy xuống đây này đó giờ không thấy mặt trăng còn sáng Chào bạn. Ô mình thấy cái à, bán trái quỷ này nhưng mà không cần Vì 7 phút rồi chưa tìm thấy gì luôn này như đi ra đi qua rồi sao xui dữ trời thật ra mình có thời đại chính mình có ghi rồi bạn mình kiểu mình lấy trà phụ để mà mình để đi trial nhiều á chứ giờ mà nó không có rảnh mình trial Saiu. thanh niên này tối u luôn á bạn không thấy đường nè bên hai kia sáng còn tối hơn tối hơn nữa rồi bây giờ 8 phút luôn rồi thôi mình sẽ tắt video đây và khi xem sau video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhấn cái chuông để ủng hộ mình à, và có thể tham tiền lại mình tìm thấy cái kia chứ giờ nhân phẩm mình thúi quá tìm hoài không thấy luôn nè thế thôi nha giờ thì bye bye chứ vậy